Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc cầu trần. Vai ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch liệu mộc, ngày canh thân, tức can chi tương đồng, thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát. Vai nạp âm, thạch liệu mộc, kỵ tuổi, giáp dần, mậu dần, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục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 cụ thể, chính xác nhất nha. Tử vi thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, tình yêu mang đến những cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn cho người tuổi Tý, khi trong ngày có tam hợp nâng đỡ, ngày hôm nay sẽ là cơ hội để bạn đón nhận những rung động đẹp đẽ ấy. Đừng để lỡ bất cứ phút giây nào trong cuộc sống, hoặc vì bất cứ lý do nào mà quên việc tận hưởng tình yêu ngọt ngào nhé có những phút tuổi Tý cảm thấy thực sự hồ nghi những lựa chọn của mình. May mắn thay, dưới sức ảnh hưởng của chính quan, nên sẽ một người bạn nào đó sẽ đến và chỉ chính xác cho bạn xem bạn đã sai điều gì. Hãy dành cho họ những lời cảm ơn chân thành nhất sau những gì họ dành cho bạn nhé. Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe, nhất là người mới ốm dậy sẽ nhanh hồi phục hơn. Những ai mệt mỏi thì lúc này được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một tuần đầy căng thẳng. Câu quyết cho các tuổi Tý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 con giáp này trong lúc sơ ý đã mắc phải sai lầm, khiến cho công việc vốn đang suôn sẻ, trôi chảy bỗng đổ bể, mọi công sức trở nên vô nghĩa. Nhưng chớ nên vì thế mà ủ rũ, bạn vẫn có thể xoay chuyển tình thế bằng cách nhanh chóng tìm ra phương pháp khắc phục vấn đề. Bù lại, ngũ hành tương sinh báo hiệu đường tình duyên thắm sắc, những chú châu có thể lợi dụng cơ hội tốt này để tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp, cùng chung bước trên chặng đường đời sau này. Bạn sẽ có những cơ hội gặp gỡ với người khác phái, đừng để lỡ định mệnh của mình câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, công việc có thể vấp phải một số rắc rối ngoài ý muốn. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, sai lầm trong lúc vô ý ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, nên sớm tìm cách khắc phục vấn đề thay vì ủ rũ. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tình duyên thắm sắc, có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, có cơ hội gặp gỡ người khác phái phù hợp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 Thực ra vì sự nóng tính của bạn mà nhiều việc gần hoàn thành cũng có nguy cơ đổ bể. Nếu bạn biết kiểm soát tốt cảm xúc thì mới mong mọi việc được êm xuôi trong ngày này. Thiên ấn xuất hiện, mang lại năng lượng tích cực để con giáp tuổi dần xử lý được nhiều vấn đề quan trọng trong ngày hôm nay. Nhất là ai làm về ngành liên quan tới dịch vụ sẽ dễ đạt được thành tích xuất sắc. Kim Mộc xung khắc nhắc nhở cho bản mệnh nhớ rằng chẳng bao giờ là quá trễ khi quan tâm đến sức khỏe của mình. Đây là ngày mà bạn nên lưu tâm tới các tín hiệu mà cơ thể gửi đến bạn, như thế bạn mới có thể có một sức khỏe tốt phục vụ cho công việc hay các hoạt động của đời sống. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, làm việc vất vả mà không được giúp đỡ. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, không nên có những suy nghĩ bi quan. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, không nên sao nhãng khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc,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 công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi những đóng góp, cống hiến của mình đối với công việc, bạn không ngần ngại hy sinh lợi ích cá nhân để công việc được hoàn thành tốt đẹp. Đó sẽ là bước đệm để bạn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp sau này. Hôm nay bạn có thể được giao thêm trọng trách cho mình, tuy cũng rất áp lực nhưng con giáp này vẫn đạt quyết tâm, bạn hiểu rằng tự tin có thể mang tới thêm sức mạnh cho mình. Ngũ hành tương khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên của con giáp này khá bất ổn bản mệnh đánh mất đi sự hài hòa trong mối quan hệ tình cảm, dễ nảy sinh xung đột với chính người mình yêu. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, được cấp trên đánh giá bởi những đóng góp, hy sinh. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, tinh thần cống hiến là bàn đạp để thăng tiến xa hơn. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, có thể được giao thêm trọng trách,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 được cục diện ngủ hành tam hợp, thân tí thìn trợ mệnh, dự báo tuổi thìn sẽ bị hấp dẫn bởi một người hoàn toàn khác xa hình mẫu của mình. Song, khác với sự cẩn thận thường thấy, bạn có thể sẽ trở nên mạnh dạn hơn và đặt cược mình vào ván cờ tình yêu trước mắt. Nhờ thực thần tác động mà suy nghĩ của tuổi thìn vô tư hơn trong ngày hôm nay. Bạn đang cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết sau những việc xảy ra hôm nay. Có vẻ như bạn từng mất niềm tin vào chính bản thân, sau đó bạn nhận ra rằng mình không hoàn toàn tệ như vậy. Chính điều này khiến bạn dần củng cố những cảm xúc tích cực của mình. Kim thổ tương sinh, dự báo hôm nay là một ngày may mắn của tuổi thìn bởi vì bạn sẽ có được những phần thưởng, những món quà tặng ở bất cứ nơi đâu bạn đi. Thế nên hãy đừng phí thời gian ở nhà nhé, hãy ra ngoài và khám phá những bất ngờ dành cho bạn. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chú ý vào nhiệm vụ được phân công.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 ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày mới gặp cục diện ngủ hành, thân Tỵ tương phá, khiến một số kế hoạch của tuổi Tỵ bị phá vỡ trong ngày hôm nay, bao gồm cả kế hoạch đi chơi. Thay vì nổi giận hay bực tức cả một ngày, thì bạn nên tìm giải pháp, phương án thay thế phù hợp là được ngay mà. Ảnh hưởng của tỷ kiên nên ai đó dường như muốn cho bạn phát điên với những hành động, ứng xử của họ. Tuy nhiên, đừng để họ đạt được mục đích của mình một cách dễ dàng tuổi tỵ nhé hãy cứ tập trung vào công việc của bạn và làm tốt nó, đừng bận tâm quá nhiều đến cách người khác cư xử thì hơn. Ngũ hành xung khắc gây trở ngại cho thấy do chịu áp lực quá thường xuyên nên khiến bản mệnh tuổi tỵ trở nên xấu tính hơn đấy. Về mặt sức khỏe, nên giảm căng thẳng để bản thân thư giãn và làm việc hiệu quả hơn. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác.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 ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023 của tuổi ngọ. Kiếp tài gây ảnh hưởng xấu đến vận trình ngày mới của người tuổi ngọ, nên khiến các mối quan hệ xã hội của bản mệnh không được tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn dễ nhận phải sự nghi ngờ của đồng nghiệp. Hãy dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình. Ngoài ra, đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng xa sút Tiền bạc trong nhà hao hụt do thói quen mua sắm, chi tiêu thiếu kiểm soát của những chú ngựa. Bạn cần phải thay đổi mình ngay đi ngũ hành tương xung, đường tình duyên của bạn đang gặp phải những ngã rẽ bất an. Con giáp này không biết phải lựa chọn ra sao để đảm bảo được hạnh phúc mình đang nắm giữ. Người độc thân không muốn tiến tới một mối quan hệ mới nhanh tới vậy khi mà vết thương trong lòng còn chưa lành bởi bạn không muốn tự lừa dối bản thân, cũng là lừa dối đối phương. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã hội không được tốt đẹp. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, có thể bị đồng nghiệp nghi ngờ,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 Nếu bạn biết gửi lời cảm ơn tới những nỗi đau trong cuộc sống, nghĩa là bạn trưởng thành và rất bản lĩnh rồi đấy. Ngũ hành tương sinh tác động sẽ thuận lợi hơn cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Người độc thân có thể tìm được tình yêu mới thông qua các ứng dụng hẹn hò. Với những ai đã có đôi, đây là lúc để hai bạn có thể làm mới chuyện tình cảm bằng những trải nghiệm hẹn hò thú vị. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, chú ý kẻ tiếp cận mình để tránh bị hãm hại. Tử vi tuổi đinh mùi,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 những chú khỉ có mục tiêu của riêng mình nên không để cho bản thân ngừng bước khi mà chưa đạt được mục tiêu đặt ra từ trước đó khiến nhiều người rất nể phục. Ngày kim khí vượng, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Kim vượng có thể làm ảnh hưởng đến các chức năng của phổi, khiến bản mệnh có thể gặp vấn đề do viêm khí quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gân cốt, răng, cơ bắp. Nên thường xuyên rèn luyện để nâng cao sức khỏe. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, tài lộc rủng rỉnh,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 người tuổi dậu hôm nay có được những quyết định sáng suốt liên quan tới tiền bạc khi có chính tài nâng đỡ. Thậm chí, có người thân còn ngỏ ý muốn hỗ trợ bạn, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Kim khí vượng cho thấy sức khỏe thất thường nhưng bạn vẫn chủ quan, vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Đừng uống quá nhiều trà hay cà phê cũng như thức khuya vì việc này đang rất có hại cho cơ thể của bạn đấy nhé. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển thuận lợi,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 chú đáo. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhổ tất cả các cỏ dại đi để khu vườn ấy được đẹp mắt và xanh sạch nhất có thể. Kim thổ tương sinh giúp cho sức khỏe của bản mệnh được tốt, đủ đảm bảo để cho bạn theo đuổi những mục tiêu cao hơn, xa hơn trong cuộc sống của mình. Thậm chí, những lời động viên của mọi người còn tiếp thêm cho bạn phát triển sức mạnh nội tại. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có chí tiến thủ, luôn mong muốn được tiến xa hơn. Tử vi tuổi bính tuất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 ai đó có thể chưa nói toàn bộ sự thật về động cơ, mục tiêu của họ với bạn. Vậy thì hãy dành thời gian để tìm hiểu cho đến khi bạn biết rõ câu trả lời nhé. Đừng vội vàng tin tưởng họ và rồi thất vọng sau đó. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này. Các quyết định tìm hiểu, hẹn hò ai đó được bạn lựa chọn một cách sáng suốt, thậm chí bạn mở lòng với ai nghĩa là có cơ hội thành đôi với họ trong thời gian ngắn. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi,